chào tất cả anh em nhé cái video này tiếp tục đến với anh em giới thiệu cho anh em à, những cái bộ hột tài xỉu mà hoàn toàn không tang đặc biệt là làm tất cả những cái bộ hột tài xỉu mà giúp cho anh em làm tay cái thì anh em đi lắc tài xỉu thì nó sẽ có 7 đến 80 phần trăm anh em biết được ở trong cái uh, chén cái nắp của anh em là có tài là xỉu hay là anh em có thể đoán được trước khi mà anh em lắc anh em lắc được theo ý muốn của anh em Đấy. nó lắc theo ý muốn của anh em thì là nó như thế nào thì cái bộ hột này những cái bộ hột tất cả những cái bộ hột này nó là những cái bộ hột hoàn toàn không tang đấy thứ nhất là hoàn toàn ra, thứ hai nữa là nó có thể giúp cho anh em để giúp cho anh em đi lắc anh em biết được 70% trong cái chén đấy là anh em lắp được tài hay là xỉu đấy. thì nó có bên cơ sở tôi có rất là nhiều loại để cho anh em có thể anh em chọn nhá có thì à, ngày sau ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái bộ hột tài xỉu mà hoàn toàn mới mà tôi đã à, nghiên cứu và cho ra cho anh em thì cái bộ này lắp thì nó rất là dễ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 nó sẽ 70 um, phần trăm 70 phần trăm nó sẽ là nhẹ xỉu nhá 70 phần trăm nhẹ xỉu nhưng mà khi mà anh em lắc thì anh em uh, có thể lên tài xuống xỉu nó rất là đơn giản như cái bộ hột 5 năm luôn nhá. đây là cái bộ hột mà tôi đã nghiên cứu và cái cách lắc của nó thì cũng rất là đơn giản rất là, rất là đơn giản cho anh em đấy thì khi anh em lắc này anh em lắc thì là anh em cứ uh, lắc bình thường này là cái tỷ lệ của nó ra xỉu rất là nhiều 70% 70% là xỉu còn khi mà anh em mà đang lắc như này mà anh em không muốn lên xỉu nữa thì anh em muốn nhảy tài Đấy, muốn nhảy tài và giữ khoảng tầm 3 4 năm Đấy, 3 4 năm chén tài thì là anh em vẫn giữ được nhá đấy đấy là cái cái, cái bộ hột này tôi đã làm ra và cái nghiên cứu được cách lắc của nó rất là hiệu quả cho anh em nhá đấy, đây không phải là cái bộ nặng xỉu hẳn nó nặng xỉu 70% nhưng mà do cái cách lắc của nó đó thì tôi sẽ giữ được 45 chén tài Đấy, 45 chén tài nó được khoảng tầm 7 đến 80 phần trăm đấy thì là khi mà anh em lắc như này thì nó lúc nào nó cũng về xỉu thôi đấy, cái cái bộ này thì anh em có thể anh em đến anh em đến sân chơi thì anh em đưa được vào đưa vào sân chơi thì anh em để người ta lắc thì anh em ở ngoài anh em đánh tài đánh xỉu đấy là tùy anh em nhưng mà cái bộ này đã đưa vào rồi thì anh em đánh xỉu nhá thì nó là bộ dạng xỉu 70% là xỉu rồi thì mình viết lắc như này thì nó sẽ là về xỉu thôi đó còn à, cái lên tài đấy, lên tài thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em để khi anh em muốn lên tài à, anh em muốn lên tài thì là đây đấy nó là tài đúng không nó là bộ đặng xỉu nhưng mà anh em lên tài cũng được rất đơn giản và giữ tài đấy, giữ tài nữa thì cách giữ tài của cái bộ nặng xỉu này như thế nào thì anh em cứ đến cơ sở nhé hoặc là anh em mua về tôi sẽ hướng dẫn cho anh em đấy tôi sẽ giữ tài cho anh em này đấy đúng không ba ba năm tiếp tục giữ tài cho anh em này đấy lại hai bốn sáu năm năm một đúng không đấy, 553 245 đấy chén này thì đã về xỉu đấy cái bộ ờ, nặng xỉu này đấy anh em lắc nó như vậy đấy cách lắc mà giữ tài của cái bộ nặng xỉu này thì anh em ờ, cứ đến cơ sở hoặc là anh em alo tôi qua số điện thoại này tôi sẽ tư vấn cho anh em sâu thêm về cái bộ này đấy à, thì bây giờ tôi sẽ lắc cái bộ này nó nguyên về xỉu 70 phần trăm lắc 10 chén nhá một xỉu này một một này hai một này ba một này bốn một này năm một này sáu một này sáu hai này sáu ba này Đấy, 73 này đúng không anh em Đấy, 10 chén thì tỷ lệ của nó là 73 Đấy, 73 nhưng mà anh em có thể là anh em giữ được tài của cái bộ nặng xỉu này nó cũng rất là đơn giản đây là cái cách mà anh em đi đánh tài xỉu mới nhất 2020 này Đấy, để cho anh em áp dụng và anh em đi lắc tài xỉu thì anh em có tỷ lệ phần trăm thắng nó khá là cao nhé Đấy thì uh, video này tôi giới thiệu cho anh em cái bộ nặng xỉu 70 30 Đấy. nhưng mà anh em lại giữ được tài đấy, đấy mới là cái điều quan trọng của cái à, cái bộ hột tài xỉu này đấy, thì cái cách lắc thì anh em cứ đi cơ sở nhé đấy, thì video này tôi làm đến là hết chào tạm biệt tất cả anh em